vùng hạ lưu sông Mekong đã phải chịu đựng hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở do thiếu nước ngọt từ thượng nguồn. AFA cho biết năm 2020, vùng hạ lưu sông Mekong đã chứng kiến một đợt hạn hán khô hạn nghiêm trọng, hủy hoại nông nghiệp trong vùng. Trước tình trạng này, Trung Quốc đã xả một ít nước và tuyên bố là mình đã có thiện chí. Bài trên AFA trong khi đó, theo AFA, Hoa Kỳ đã triển khai chương trình hợp tác Mekong Hoa Kỳ viết tắt là MUSB, nhằm hỗ trợ các nước tiểu vùng sông Mekong. MUSB là một phần của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa Hoa Kỳ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn thành lập sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, viết tắt là LMI, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng giữa các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Chương trình này đã được nâng cấp lên thành MUSB nhằm mở rộng hơn nữa sự hợp tác và tăng thêm cơ hội phát triển. MUSB đóng vai trò là một cơ chế quan trọng để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới như buôn người, y tế công cộng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với thiên tai. MUSB đã xây dựng nhiều sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác an ninh lương thực, chẳng hạn như dự án phát triển giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự án thúc đẩy tầm nhìn chung giữa các quốc gia trong khu vực sông Mekong thông qua phát triển năng lực của các định chế chính trị, xã hội, giáo dục cho nghiên cứu và sáng tạo đổi mới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho AFA biết từ năm 2009 đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 4,3 tỷ đô la viện trợ không hoàn lại song phương và khu vực cho năm quốc gia đối tác Mekong. Trong đó bao gồm việc cung cấp 4,5 triệu liều vaccine COVID-19 và hơn 80 triệu đô la hỗ trợ COVID-19. Việt Nam là một nước thuộc tiểu vùng sông Mekong và chịu nhiều tác động. AFA dẫn lời Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thuộc chương trình MUSB. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận thấy Việt Nam ngày càng dễ thương tổn trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Hình ảnh bản đồ tiểu vùng sông Mekong. Mặc dù là nước góp phần gây ra các thương tổn trong vùng sông Mekong, nhưng Trung Quốc đã phản đối những chính sách này của Hoa Kỳ thậm chí còn lớn tiếng đe dọa. Vào ngày 7 tháng 3, một ngày trước buổi ra mắt báo cáo của Stimson Center về chương trình MUSB, AFA cho biết cả Tổng bí thư Tập Cận Bình và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đồng thanh lên án Hoa Kỳ can thiệp vào khu vực Tập Cận Bình nói, các nước phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đã ngăn chặn, bao vây và đàn áp chúng ta toàn diện, đem lại những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của đất nước chúng ta. Ngoại trưởng Tần Cương thậm chí còn cảnh cáo nếu Hoa Kỳ không dừng lại thì sẽ có xung đột và đối đầu. Trả lời câu hỏi của AFA về phát ngôn của Ngoại trưởng Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các trụ cột cốt lõi trong chiến lược Trung Quốc của mình – đầu tư, liên kết, cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, bao gồm cả việc duy trì các đường dây liên lạc và cởi mở với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngay cả trong thời điểm căng thẳng. AFA cũng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh nước Mỹ không có ý định cũng như không mong đợi những nước khác ngừng hợp tác với Trung Quốc.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 Hội nghị này diễn ra ngày 9 tháng 3 vừa qua. Chuyện càng khôi hài hơn khi ông Hà Đình Bổn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, khẳng định với truyền thông nhà nước rằng chúng tôi tổ chức lấy ý kiến trẻ em về dự thảo luật đất đai sửa đổi là hoàn toàn đúng pháp luật vì luật không loại trừ đối tượng nào. Trong khi đó, nhiều người cho rằng đây là một bộ luật vô cùng phức tạp với nhiều từ ngữ chuyên ngành, trẻ dưới 18 tuổi không thể hiểu được những vấn đề này. Hình ảnh bài trên AFA AFA ngày 13 tháng 3 có bài viết về câu chuyện này. Bài báo dẫn quan điểm của nhà báo tự do Nguyễn Ngọc Già nói, nếu họ lấy ý kiến của những người dưới 18 tuổi, lứa tuổi chưa hoàn thiện, chưa hình thành ý thức pháp luật gì hết, thì làm sao có đủ khả năng, đủ trình độ để góp ý. Dù cho đó là bộ luật nào mà lấy ý kiến của người dưới 18 tuổi là điều phản khoa học, huống chi là luật đất đai. Luật đất đai phức tạp lắm, ngay cả người lớn có hiểu biết, có quan tâm mà còn thấy rối. Cùng quan điểm, AFA dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng hỏi ý kiến trẻ em là sai rồi. Có một số trường hợp lấy ý kiến đóng góp từ những cán bộ công nhân viên, điều đó thì được, chứ lấy ý kiến các em học sinh cấp phổ thông cơ sở là không nên. AFA cho biết vào tháng 7 năm 2022, trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai dự thảo dự án luật đất đai sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan. Trước khi trình chính phủ, Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 năm 2022 và tháng 5 năm 2023. Trong những tháng qua, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi này. Ông Trần Hồng Hà trước đây trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và nay là Phó Thủ tướng Chính phủ từng xác nhận rằng mục tiêu sửa đổi luật đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các quan điểm, chủ trương của đảng về quản lý và sử dụng đất đai. IFA đặt câu hỏi, với mục tiêu to tác như vậy thì liệu những góp ý của trẻ em với luật đất đai có thể được quan tâm? Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nêu nhận xét với IFA. Thứ nhất, bây giờ nên khuyến khích họ lấy ý kiến của công dân một cách tử tế, tự do và rộng rãi, Hai nữa là nên làm cuộc trưng cầu ý dân xem như thế nào về quyền sở hữu đất đai, như thế hay hơn là chuyện lấy ý kiến trẻ con. Hình ảnh chuyện khôi hài thứ hai. Chuyện khôi hài về lấy ý kiến này còn tiếp tục với câu chuyện về một văn bản của Phòng Giáo dục quận 12, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lấy ý kiến của trẻ em mầm non. Nhưng tìm hiểu kỹ thì té ra đó là lỗi thằng đánh máy. Họ lấy ý kiến của giáo viên mầm non chứ không phải của đám trẻ thò lò mũi xanh. Theo AFA, dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều được đưa ra để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải xây dựng luật trên tinh thần mọi quyết sách lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và phải đảm bảo thực chất khi lấy ý kiến nhân dân. Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thì yêu cầu phải sửa đổi sao cho đảm bảo tính tổng thể lâu dài, khả thi và hài hòa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và người dân. Nhiều người dân mà AFA có dịp phỏng vấn cho rằng điều cần thay đổi đầu tiên là quy định về chế độ sở hữu đất đai. Theo quy định của luật đất đai hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu.